line 1 nhé. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ điền uh, các nút vào đây đây là câu 1 này chúng ta edit text vào đây nhá ghi là câu 1 nhớ chưa rồi câu 1 này copy sang để làm câu 2 này câu 3 này câu 4 Đấy, chúng ta ghi vào nhá edit text là nhấp chuột phải chọn edit text giống như trong Word thôi y xỉ như vậy câu 2 câu hỏi 3 câu 4 rồi được chưa rồi bây giờ chúng ta chèn thêm các slide khác vào đây slide trắng vào đây nhá Đó. mỗi một cái là một cho một câu câu 1 vào lớp đi Đó, câu 1 chúng ta ghi tiêu đề trên câu 1 chú ý nhá câu 1 à, cái slide đầu tiên là 1 2 3 4 còn câu 1 ở đây chúng ta ghi câu 1 Được chưa? Câu 1 Chúng ta ghi cho thầy What chấm chấm doing được chưa Đấy. câu 1 thì trả lời ở đây của chúng ta gồm có những cái gì câu 1 nhé thầy cắt thầy cắt cái này đến đây Đấy. câu trả lời ở đây là a y rồi vào đây trường bi Đó. ta làm cái này sau làm uh, cho cái này nhé xóa cái hộp to này đi để à Đấy, nhớ giữ phím ship và phím cần trôn là copy ra nhé. Y bi Thế câu nào là câu đúng thì ở đây nói khi mà chúng ta nhấp vào từng cái thì nó sẽ hiện ra là sai vân trái vân vân rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ ra thêm một cái nữa rồi cái này chúng ta edit 4 rồi tiếp tục xuống dưới Đấy, chúng ta ghi là à, cái này là đúng nhá chưa rồi đến câu 1 và thêm một nút nữa các em ghi cho thầy một nút nữa là nút quay trở về Đấy, chúng ta ghi cho thầy vào đây chúng ta ghi cho thầy là di return nhớ chưa nào bây giờ cả lớp nhìn lên trên bảng thế thì bây giờ chúng ta phải liên quan đến trigger lên trên này nhá rồi bây giờ chúng ta sẽ vào chỗ animation transition cũng được em về animation nhé Đấy, với câu với cái này đầu tiên với cái này đầu tiên đây, đây, đây, trigger ôm này chiếc cơ từ từ ờ. Rồi các bạn chú ý vào đây nhá Các bạn sang cái phần insert các bạn nhìn thấy cái hyperlink nút này nhé Đấy. khi chúng ta nhấp vào nút này thì nó hiện ra một cái cửa sổ cửa sổ đó có tên là Exert File or Web cái này là chứa để nó nhấp vào một trang web thì chúng ta không dùng cửa này Ở chúng ta chọn vào đây Place in list document chúng ta chọn nút này còn chỗ này thì thôi các bạn chú ý nhé nút thứ hai nút thứ hai với câu 1 nó sẽ link đến slide thứ hai slide đây Đó, slide thứ hai nhé rồi đây chúng ta nhấp vào đây ok nhá rồi chúng ta nhấp vào đây Đó, thì bây giờ thầy chạy thử nhá câu 1 được link này câu 2 chưa câu 3 chưa câu 4 chưa thầy nhấp vào câu 1 đấy câu 1 hiện ra cái này được chưa câu 1 hiện ra này nhá rồi bây giờ chúng ta lại tắt cái này đi rồi tắt cái đấy đi thế trong đây trong đây thì chúng ta chọn đây trong cái trang slide 2 nhá sao vẫn vẫn sâu à oh, ok Rồi Rồi nhá, bây giờ này trong cái câu này Trong cái này thì chúng ta sẽ làm như sau Chọn đây Chọn hyperlink Được chưa? Hyperlink Ờ em em vào lớp đi Đấy. À, bây giờ ta làm sao để cho nó hiện ra chữ chu phô Đấy. đúng em rồi ở đây nhá ở đây bây giờ chúng ta làm được là cái câu trên là ở đây nó nhấp ra đây rồi bây giờ đến câu tiếp theo để thầy làm xong ba câu này thầy quay về xử lý từng cái câu 2 chúng ta ghi cho thầy câu 2 câu 2 câu 2 nào C ngon câu trả lời đúng còn lớp đây các em cứ đi này thì hôm buổi sau không thi được đâu nói trước thế trả lời rồi bây giờ trả lời nhá trả lời Phoenix Rồi bây giờ chúng ta quay về câu 1 <coughs> Chọn câu 2 Chọn câu 2 Các em nhìn chọn câu 2 nhá Rồi chúng ta chuyển về Insert Chọn à, Hyperlink Chọn câu 2 Ok chưa Được chưa Nha câu 2 đã về Rồi câu 3 Câu 3 các em cũng xây dựng như thế cho thầy Nhớ chưa rồi trong câu 2 Câu 1 Rồi đến lượt bây giờ chúng ta sẽ Nhấp vào đâu để nó chạy ra những cái này Đấy Thì chúng ta sẽ sử dụng <coughs> Đấy, Chúng ta sử dụng nhá Khi các bạn chọn vào nhấp cái này Thì nó lại không thể ra được những cái con được Đấy, Không thể ra những cái con cái bé được Nhớ chưa Đấy, mà chúng ta sẽ thì chúng ta sẽ phải sử dụng Đấy, chúng ta sẽ phải sử dụng cái khác có nghĩa là chúng ta sẽ thì nhấp vào đây thì nó hiện ra cái này được chưa chúng ta lại vào nào cả lớp nhìn lên animation nhá chọn này nút đây đó chúng ta để hiện ra này chọn cái này được chưa nào bây giờ các em chọn cho thầy chọn cho thầy cái um, để ờ, nó để cho nó bạn bay lên mình ờ, uh, chọn cho thầy cái uh, đó đến cái này thì bắt đầu đến hành động này rồi là giống như hôm trước được chưa cái này bắt đầu xuất hiện nào bây giờ cả lớp chú ý cho thầy à, hát thêm cái này gọi là appear Đấy. và hai cái này các em chú ý hành động này sau hành động trên Đấy. after trước còn cái này của chúng ta là gì after kick được rồi tương tự cái này cũng vậy rồi chúng ta lại thêm một cái là Đó. rồi tiếp theo cái này cái này nhá chúng ta lại để xuất hiện ở appear rồi cái này là sau cái trên tương tự còn cái cuối cái cuối các bạn lại cho vào đây chọn nó này rồi cả lớp chú ý nhìn vào này cái này các em biết rồi nhá cái này chúng ta lại chọn tiếp tục thêm một cái nữa là xuất hiện xuất hiện này sau cái trước còn cái này after click Rồi Di tơn các em chú ý cho thầy Nút di tơn này Vào insert Chọn hyperlink Chọn cho thầy về slide 1 Đấy, Nhớ chưa Rồi bây giờ thầy sâu nhá Cả lớp nhìn này Những cái này là các em phải làm nha Người ta cho thi đấy F5 Rồi bây giờ các em nhìn này câu 1 à. À, Chọn chứ, Xin lỗi thầy ừ, Bọn này chúng mình phải cho thời gian lại đúng không nào? Sao? Phải phải làm cái thời gian cho nó dài lại à không cái này nhá cái này thì chúng ta làm như sau này thầy uh, xóa hết cái bọn này đi ừ. chọn này xóa hết nhá làm đó làm như lại như sau thầy cho Zimu hết rồi bây giờ trong cái câu à, hiện ra câu chu là đúng đúng không trong bốn cái thằng này thì bây giờ thầy sẽ xóa cái này đi thầy copy sang một cái khác thầy insert slide vào đây đó, insert slide vào đây nhá insert tiếp này ba cái ta ba đáp án thì là ba slide Đó, được chưa với đáp án đầu tiên là chu Đó, thì cắt cái này đi copy sang đây ta xóa này đi paste cho thật to ra nhé rồi đấy thế thì sang cái này ta xóa đi những cái này đi được chưa cái này chúng ta lại cho hyper về cái ờ. cái này là cái thứ mấy cái thứ ba đúng không chu ok xong Đấy. còn cái này chúng ta cho vào cái bốn cái 4 thì chúng ta copy cái size sang copy vào cái 4 chúng ta ghi là full Đấy. cái 5 cho vào đây thôi chúng ta làm trigger để cho nó đúng chuẩn luôn Đấy, ta chọn đây thầy chọn tiếp theo là thầy chọn sai được rồi bây giờ về đây chúng ta nhìn thấy cái thứ hai này chọn hyperlink chuyển sang cái à, cái 4 Đó. tiếp tục cái này chúng ta chọn hyperlink chuyển sang cái 5 Đó. và cuối cùng là chúng ta trở về này các em cho to ra được này là ở ở cái năm nhá chúng ta insert vào cái năm rồi sang cái năm rồi còn bây giờ chúng ta nhìn nhé đây nhé vào câu 1 câu 1 này đấy là đúng nhá rồi bây giờ chúng ta lại quay trở về này. câu 2 này đấy. câu 3 này đấy nhớ chưa có nghĩa là chúng ta sẽ làm dùng trigger để làm câu đố cả lớp đi cho thầy cả lớp đi cho thầy nhá đây cái chỗ này thầy sửa lại một tí thầy sửa lại cho nó đẹp một tí nha. À. Hôm nay của chúng ta là tiếp theo tiếp theo của chúng ta là người ta đặt đây cho nó đúng nha theo này Đó. đây là chúng ta là y Đó. Thank you nút này là nút quay về Đó. quay về thầy cho chữ um, màu trắng text box nhớ cho thầy là cần chôn và phím ờ, an là chúng ta copy ra nhé chúng ta ghi cho thầy Đó. ok chưa các em rồi bây giờ chúng ta nhìn nhé à, bây giờ chúng ta sẽ này cái này cho vào đúng nhá hyperlink vào slide 3 này ba là cái đúng đúng không rồi cái này là sai này này là sai nhá sai là 4 này đây là 5 này Đấy. ok còn cái này là quay trở về này quay trở về là slide 1 này đấy rồi bây giờ chúng ta thử nhá câu 1 nhấp vào câu 1 đấy được chưa thế ta chọn đáp án nào đáp án này sai đúng không đấy thế bây giờ các bạn muốn nó tách lại thì chúng ta lại phải thêm một nút nữa đây chúng ta thêm cái back lại nhé ok xong rồi bây giờ các em đã hiểu vấn đề rồi bách lại này sao à, nó đang ở chế độ sâu à ok nào bây giờ trong cái này nhá chúng ta thêm cho thầy hai nút nữa thêm một nút nữa là quay về à, return ship home ok chưa rồi quay trở về là quay trở về cái này là cái thứ hai thì vậy thì chúng ta phải gì phải chọn nó là return hyperlink lái về cái thứ hai cái thứ hai ở đây là cái slide 2 Đấy. rồi tương tự ở thế chúng ta lại vào đây chúng ta cũng chèn cho thầy một cái chúng ta cũng quay trở về nhá rồi các em cũng cho thầy vào cái số 2 tương tự cái thứ ba vậy chúng ta cho vào một cái Đấy là thầy làm này nhưng tí nữa các em làm là trang trí đẹp hơn cho thầy nhá Rồi bây giờ thầy à, sẽ đi tơn Nhớ chưa? Đấy Xong rồi chúng ta lại gì? cho nó vào đây Quay về cái thứ hai Bây giờ cả lớp nhìn nhá Em Nam này 1 Nào bây giờ cả lớp nhìn nhá câu 1 nhá Đấy Cả lớp nhìn nhá à, Thầy chọn câu này Đấy Chu tơn, Y return To be sai Đấy có nghĩa là chúng ta nhấp vào từng cái nó ra kết quả Xong chúng ta lại back được lại nhớ chưa Back cái này lại về câu này sang câu 2 Câu 2 chúng ta lại chọn Phoenix Phoenix Cái nào là đúng Hiểu ý thầy không Rồi bây giờ các em làm cho thầy Ở dưới làm nhá Rồi, để làm video lên Qua là CH Sitop S1 thì chúng ta sẽ điền uh, ờ, Phoenix đây Phoenix Rồi bây giờ cả lớp nhìn lên uh, vì thi là có bài này đấy Cả lớp mà không học là không làm được đâu rồi bây giờ thế đăng lên video nhá đăng nơi cho các em làm Hình như là các em cứ nghĩ là thi là đùa hay sao mà chẳng thấy học gì cả